Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip làm về auto chat trên kênh Game Today Dạo này thì có rất nhiều anh em yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia Thì ờ, cái buổi ngày hôm nay trong cái clip này thì tôi ờ, sẽ dành cái clip này để ờ, thực hiện cái yêu cầu của anh em Và cái bạn may mắn hôm nay được tôi chọn để thực hiện yêu cầu đấy chính là anh em uh, Thỏ Pinh Đấy, Thỏ Pinh có cái lông chim bên cạnh uy tín rồi Rồi, ưu tiên nhá làm quả 6 uh, 4 wick Nuôi 7 đi anh Ok em Vậy là 6 warrior kết hợp với cả 4 witcher Đó Hôm nay tôi sẽ làm bộ 6 warrior Kết hợp với 4 witcher anh em nhá Khó đấy Đây là thử thách đấy à, Cái đội hình này thì tôi phải thú thật với anh em Là tôi chưa bao giờ chơi Chưa bao giờ chơi anh em ạ Đây lần đầu tiên chơi cái bộ này luôn Mà tôi cũng biết là cái bộ đấy thì nó cũng hơi ờ, <laughs> hơi không mạnh lắm phải nói thật là như thế không mạnh cho lắm đấy trận này thì nói chung là có 7 nha anh em nhá có 7 là chơi được thôi <clears throat> ờ, thì thử thôi thử thách bản thân thử thách xem là cái giới hạn của bản thân nó như nào nó đi được tới đâu nha anh em nhá trông có vẻ những cái trận đấu này thì chơi được đấy rồi nhìn qua một cái là thấy là có thêm một con secret lancer <laughs> thì là cũng là khỏe đấy kẹp được thêm glacier vào ơi cứ cứ vẽ luôn nha anh em nhá vẽ luôn cái đội hình từ đầu game đi này rồi ờ, chúng ta tính này có súng đúng không à, phải mua súng đã từ từ đã xong rồi tôi tính với anh em chúng ta tính luôn này bốn wick bốn wick là ở level 5 đúng không có 5 con đã này mất 5 con bốn wick 5 con đã này rồi vậy là còn 5 con còn lại nó sẽ là warrior ok Vậy chúng ta tính xem là Warrior nó sẽ có những cái con nào Đấy 4 Wick thì có những cái con gì 4 Wick thì ba con Witcher là con Fallen Witcher này Con ảo ảnh này Và con Tabu đúng không Kẹp thêm hai Wizard nữa là 4 Wick Vậy là 5 con Đấy còn 5 con Warrior còn lại nó sẽ phải là những cái con nào Chúng ta chỉ được nhặt 5 con thôi Trong số những con đấy thì chắc chắn là phải có con con um, Con chúa quỷ Sven nhá anh em nhá Tên thân mật tiếng Việt thì à, anh 7 Đấy, anh 7 nha là chắc chắn là có một slot cho anh 7 này hai đỏ kẹp vào ở lao này Kẹp súng đúng không? Hợp lý chưa? Ở đây có con thỏ này À Round này thì cứ à, kẹp hai đỏ với cả súng nữa nhở Hay là banter luôn Không, hai đỏ với súng khỏe hơn Lấy búa xét ờ, Dao này, kiếm gãy được Ok, chuột bài nhanh kịp rồi. Round này hy vọng thắng. Ui rồi, gặp ngay cái thằng có thỏ hai sao, đèn thế nhở. Thỏ hai sao rồi còn còn còn up 4 nữa. Chơi cẩn thận thật. Thôi thua vậy. ơ, Ờ nhưng mà chưa chắc thua cơ. Ờ này này này. Bốn đánh một này. <laughs> Trời ơi, up cấp vào thua. Thỏ hai sao up cấp và vẫn còn thua. Kẹp đỏ uy tín anh em ơi. Sói này. Rồi. ấp cấp không nhở Hay một round nữa nhỉ uhm. này ấp cấp lên Thực ra cần đéo rồi con con thỏ với cả con con con tabu này Từ từ đã anh em Bán đi ấp cấp lên kẹp bít vào mạnh này Ok Đấy như này này Tí nữa không chơi Hunter mà Tí nữa bán ngay mà Tí nữa ra đủ 6 warrior là chơi thôi anh em Việc gì mà phải xây dựng hunter làm gì cho nó mệt Lằng nhằng á Đúng không? Hợp lý Rồi thế bây giờ chúng ta tính tiếp này Vừa nãy là chúng ta có một con 7 rồi đúng không? Rồi vậy là chúng ta có 6 con rồi 4 giạt Cộng với 7 nữa là 6 con Rồi Vậy là chúng ta còn 4 con nữa bốn con nữa thì chắc chắn là nó sẽ phải có con Secret Dancer Chuyện này là có truyền thuyết có Secret Dancer Ok Vậy là ở trong cái bộ này nó sẽ có con Lancer Và nếu mà có con Lancer thì chắc chắn nó sẽ có con Berserker Để làm gì? Kích hoạt cái bộ Glacier nữa Đúng không? Berserker này, Lancer Hợp lý Rồi Vậy là chúng ta có 8 con rồi, còn hai con nữa thôi Vậy là chỉ còn hai con nữa Thuyền trưởng Không Doom Chắc chắn rồi, Doom Slot tiếp theo là cho con Doom Thuyền trưởng được không nhỉ? Thuyền trưởng tăng khống chế được không? Nhưng mà thay vì cái việc là tăng khống chế chúng ta có trừ giáp thì thì mạnh hơn không? Kẹp uh, kẹp kẹp kẹp thêm con Aquaman Slada nữa. Ok, vậy chốt 10 slot nha anh em nhá. 10 slot tổng kết 10 slot nó sẽ là 4 Witcher, 2 Wizard kẹp uh, chúa quỷ là một này, Scarlet Lancer là hai này, Berserker là ba này. Và uh, Aquaman này và Doom. Ok, chốt rồi nha anh em nhá. Đấy đội hình là như thế thì cứ thế mà triển khai thôi Rồi Ok Áp <clears throat> cấp luôn Giữ chuôi anh em ạ Chuyển sang đây Vừa lại có thằng sang soi nhá Phải cẩn thận Rồi Nói chung là cứ có thằng nào sang soi thì chúng ta đổi vị trí một lần thôi Không cần biết là nó, nó, nó làm cái gì Cứ đổi vị trí đội hình là xong Không cần biết là, là nó đang định bắt cái con nào hay là nó xếp như thế nào Đấy chỉ cần ờ, mirror qua trái qua phải là xong Rất đơn giản <clears throat> Rồi play chúng ta đã xác định được là ở trong đội hình là có những cái con nào rồi Nhưng mà bây giờ vẫn chưa xong anh em ạ Đấy nó chỉ là late game thôi Còn bây giờ ấy là lại cần phải là xác định ra là Chúng ta phải chơi như nào nữa cơ Đấy xây dựng như nào Sau đó thành như thế thì nó lại phải là <laughs> nó lại phải nghĩ tiếp Thế bây giờ lại tư duy tiếp này Trận này thế nào Trận này sẽ có những cái thằng là chơi Warrior này Đấy Sẽ có rất nhiều người là là chọn chơi Warrior Nhìn qua là thấy sơ sơ ở đây là khá đông à Đấy thằng này là, là khả năng là Warrior hoặc là Glacier này Thằng này rất giống với chơi Glacier Không ai người ta đi mua chơi chơi chơi chơi Nếu mà chơi um, Warrior thì không lấy mấy cái con Glacier kiểu này Xong rồi cho vào lên hai đâu Thằng này khả năng cao là Glacier À đây rồi ờ đủ này hợp lý chưa được rồi hay quá thế thì như này thì chúng ta có thể xác định được cái con đường xây dựng rồi là chúng ta xây dựng từ cái bộ warrior anh em ạ <clears throat> vậy thì chúng ta đã xây dựng từ warrior nhưng 6 warrior kẹp bit xong rồi chuyển dần sang hay là chúng ta chơi 9 warrior đây xong rồi chuyển sang đây thì cái, cái câu chuyện này lại phải tính tiếp Bán này đi đá anh em ạ Hunter chắc không chơi nữa Bây giờ chỉ lên 7 là kẹp thêm cái gì nó mạnh nhỉ <coughs> Với cái đội hình như này lên 7 kẹp Glacier thôi Nó nó là gọi là hợp lý rồi Lên 7 kẹp Glacier Nó là gọi là Sức mạnh ở cái level 7 Đó là mạnh nhất ở trong cái bộ này rồi gì nữa Còn kẹp thêm được cái gì đâu Nếu mà kẹp thì chỉ có kẹp một là kẹp cá thôi hai là kẹp kẹp kẹp kẹp thêm glacier ba là kẹp gót nhưng mà kẹp gót thì chưa có gót ở vua chưa có gót ở vua mà kẹp gót thì nó sẽ ví dụ như là tận dụng cái ờ, con ờ, con con sword master nó xoay đúng không thì nó cũng mạnh đấy nhưng mà phải có gót ở vua đã thì mới chơi được kiểu thế 6 warrior xong rồi kẹp cái con con con uh, ờ, swordman nó xoay đấy, nó xoay nó được cộng giáp nó cũng khá là khỏe đấy con này lên hai sao xoay thì nó cũng khá là tín tuy nhiên là chúng ta phải có con god of war đã rồi mới tính thế được trong khi đấy à, ở đây nó có thể nó sẽ ra được cái con mấy cái con một tiền ấy ở thuộc cái bộ glacier nó dễ hơn đấy, nên là cứ xác định luôn là lên nếu mà lên level 7 à, tức là ở round 11 đấy anh em hợp lý <clears throat> rồi Đấy, trận này nhiều warrior nhá vừa lấy ngó qua đã thấy có ở đây là ba người chơi rồi đấy mà tôi tôi chỉ gọi là mượn tạm bộ warrior thôi để chơi thôi không tí nữa chúng ta chuyển sang theo đúng nguyện vọng của anh em thỏ pinh nhá Chúng ta sẽ xây dựng Ở đây là sẽ xây dựng dần dần để chuyển dần sang Phải làm nào xây dựng nó thật luột anh em ạ Xây dựng nó phải thật là luột nà Đấy, thật là nhẹ nhàng, thật là mềm mại Đấy, để làm sao để mà chúng ta Máu nó không mất quá nhiều Mà chúng ta giữ được máu chơi thế nên muốn gọi là chơi hay anh em ạ <laughs> chứ còn bây giờ mà về ví dụ như là ờ tôi thấy anh em thỏ pinh anh em bảo tôi chơi cái bộ đấy đấy thế thì thôi tôi là tôi eco rồi tôi làm phát lên chín rồi tôi roll ra cái bộ đấy tôi form luôn không có anh em ạ nó phải từ từ nó phải gọi là khoa học xây dựng cách khoa học anh em nhá xây dựng thế nào để mà chơi hay nhất mất ít máu nhất đội hình mạnh nhất đấy mà lại còn phải để ý là đối thủ cơ Chứ không phải đơn giản đâu anh em ạ Cái bộ đấy là nó sẽ Nó như này này Cái yếu điểm của cái bộ đấy tôi cũng phải nói luôn cho anh em biết là cái yếu điểm của cái bộ đấy Cái bộ mà 6 Wario ấy Kết hợp với cả Witcher ấy Nó có một cái yếu điểm Đấy chính là nó không có hút máu Đấy nó sẽ rất sợ cái con Dark Spirit Ở trong cái trận đấu này Và đồng thời Nó sẽ rất sợ uh, bộ Wario Bộ 9 Wario đấy Tôi nói luôn là chính là cái bộ 9 Wario Thế nên là nếu mà chúng ta chuyển sang ấy Chúng ta chuyển sang ấy là chúng ta phải cẩn thận Bởi vì trận này có rất nhiều Wario Nhá là không phải là là bây giờ chơi eco là là, là xong rồi form bài được đâu anh em Kiểu eco trắng không có tiền đúng không Phá eco của thằng Pang Jing kia đúng không Hợp lý không anh em Đấy xong rồi có nhiều tiền đúng không Eco một phát lên uh, level 9 xong rồi roll 7 ra đúng không? Xong rồi kẹp vào lên 10 mới kẹp được đấy anh em ạ, à. chứ 9 chưa kẹp vào đâu. Bộ này chơi ở 10 anh em ơi, thế nên là chơi như thế thì nó có vẻ nó hơi toang. Nó thật, nó thật là toang ấy. Đủ bộ ở 10 mà đúng không? Đấy mà lên 10 chưa chắc đã ăn đâu nhá. Lên nhớ là trận này có rất nhiều Wario. Mà anh em lên 10 ấy, mà cái bộ đấy mà nó gặp Wario thì thôi rồi <laughs> Nó phản trò thì thôi Không có hút máu anh em ạ à. Không có hút máu cái vấn đề là cái line up đấy nó không kẹp được vào warlock nên là cần phải hết sức là phải cẩn thận chơi là phải máu phải giữ từ đầu luôn ấy chứ không có chuyện eco nha anh em nhá chơi từ đầu luôn đấy rồi bây giờ còn gặp thằng kia đúng không có chuỗi đúng không tỉnh nói <clears throat> milano chơi gì đấy chơi nhìn trông giống với chơi bít đấy nhở đang có chuỗi mấy thằng eco dưới là cũng phải hết sức cẩn thận nhá mấy thằng toàn cốc 7 eco kia là khác gì mình đâu Cộng 7 chuối kia là giống tôi anh em Là được thắng từ cái round đầu tiên luôn á Thì thằng kia eco từ round đầu tiên luôn Xong kẹp gấu à Có khi nào mà chơi mết không? Chơi mết thì cũng phải cẩn thận nhá Đấy nó lại có một cái yếu điểm lại lòi ra một cái yếu điểm, yếu điểm thứ hai Nếu mà gặp những cái bộ chơi mết 9m các thứ là phải cẩn thận bởi vì là như này này. Ở trong cái trận đấu này thứ nhất là là, là không kẹp được vào Warlock rồi. Mết thì nó kẹp được vào Dark Spirit là thứ nhất. Cái thứ hai ấy, một cái nó khá là nguy hiểm ở đây là cái bộ đấy nó cũng sẽ không kẹp được vào là cái con con con con Marine anh em ạ. Nó sẽ không kẹp vào Marine được. Phải hết sức cẩn thận. Rồi, hay quá. Đùm vào. Đấy, cho con Doctor thay con này. Ok chưa? Ơ ờ, mà nhìn lại thằng kia nó mất chuỗi rồi kìa. Chán thế nhờ tôi còn đang định roll để tôi tôi tôi uh, form cái con uh, berserker lên hai sao tôi cắt chuỗi nó đấy nhưng mà mất chuỗi rồi thế thôi từ từ vậy từ từ vậy anh em ạ đen nhở tôi lấy hết đồ tôi tôi tôi, tôi, tôi, tôi cắt chuỗi nó chứ tôi chốt đồ sớm tôi cắt chuỗi nó chứ đây này có mết này anh em này đấy nói ra thằng này chơi mết kết hợp với gấu nhá mết kết hợp với gấu phải hết sức cẩn thận line up mà bạn Thỏ Pinh ấy yêu cầu là không hề kẹp được Marine đâu, hết slot rồi. 10 slot là nó chỉ có 5 con Warrior kẹp với cả con Witcher thôi. Hoàn toàn là không có. Đấy, hoàn toàn là nó sẽ không có cái cái cái cái cái việc là kháng phép đâu nhá. Đấy mà nếu mà muốn kháng phép ấy là chỉ có thể là chơi được khi mà chúng ta ra con Secret Lancer. Đúng không? Mà Secret Lancer thì nó phải ra và nó phải lên hai sao cơ. Bởi vì đâu phải là là cứ kẹp Secret Lancer vào là ngon đâu Secret Lancer Đấy nhưng mà lại phải lên hai sao Bởi vì nếu mà Secret Lancer không ấy Xong dồn đồ cho nó ấy Mà chỉ là một sao không ấy Thì làm sao đấm được những cái bộ còn lại anh em Nên nhớ là còn bộ Warrior 9 Warrior rất mạnh ở trong trận đấu này nhá Những cái thằng chơi 9 War ấy Thế là phải hết sức cẩn thận Chúng ta sẽ phải chuyển rất là là từ từ Từ tốn thôi anh em ạ Không vội ở đâu đây này, ui rồi ôi, trận này có rất nhiều người chơi gấu nhá Mà thằng này cũng ra gấu mết, khả năng lại chuyển sang gấu mết chơi lên Mày quá nhở, thằng này chưa to, chưa to, chưa to, mày quá Đấy, vậy là trận này có tới hai thằng là có ra con gấu à À đây rồi Aquaman này, đủ bộ đúng không? Ui rồi chín con rồi này Hay quá nhở 9 warrior đã anh em ơi Vậy là trận này đã xây dựng 9 warrior 9 warrior ở level Level 9 Nhưng mà Chúng ta sẽ phải đợi đến cái round Tôi nghĩ là round 18 Thằng Dương kia đang có chuối Phải cắt chuối cái thằng Dương kia <clears throat> Bây giờ gặp sớm thì tôi vẫn ăn được mà Tôi mạnh mà Bây giờ tôi mạnh chẳng nếu mà gặp muộn quá đến cái round round round round ví dụ như là đến round 18 19 thì khả năng là sẽ phải xả tiền lên 9 luôn anh em ạ. Nếu không là sẽ không cắt được chuỗi nào đâu. Bây tính toán nó round 15 rồi đúng không? Chưa gặp nó. Áo giáp da bò à? Món này thì không cần lắm Ôi giời, thôi thôi lấy cái cái tinh thạch sinh lực vậy. Thực ra cái giáp da bò này không không không không không quan trọng lắm trong cái trận đấu này. Lên 8 cái đã anh em. Cho con thuyền vào ngon hơn. Rồi. Up lên level 8 luôn. Bây giờ tôi hy vọng gặp cái thằng Dương kia ngay cái cái round này thôi anh em ạ, à. gặp sớm đi. Vớ vẩn tí nữa mẹ Đến lúc nó form được cái đội hình Glacier thì ăn cứt Nói cho nhanh <clears throat> Glacier mà TB 2 sao thì không đơn giản đâu nhá Rồi để xem xem nào ừ. 6 4 Glacier rồi 4 Glacier kẹp Warlock Bây giờ thì vẫn ăn được Gặp đi Gặp bây giờ là ăn được Đấy, ui ơi Trông giống như là sắp 6 Glacier đến nơi rồi kìa Nó cũng có hai con Berserker rồi Càng ấy, gặp sớm đi bạn ơi Ây à, chuyện này có beat Chuyện này có beat Chuyện này có người chơi beat Thằng nào chuyện nào này đánh beat là thằng này xuống hố anh em ạ Thằng nào chuyện này chọn chọn beat là xuống hố luôn Hứa Thế bài như này toàn warrior này mà chơi bit liều thật đấy Liều thật sự Th Thằng Milalo này chắc chắn là ra đi sớm rồi anh em ạ Anh em tin tôi đi Thằng này chắc chắn ra đi sớm Đi bit trong trận đấu này anh em nhìn này Ôi rồi ôi Warrior Egosit như này mà dám đi bit Bit chỉ ăn được mỗi bọn Glacier thôi Thậm chí là ở đây chúng ta thấy có cả mấy cái thằng nó đang chơi mết ở đây Với con gấu Khả năng clear bit rất cao Nhưng mà thôi Kệ người ta anh em ạ Mình cứ lo bản thân mình đã <laughs> Mình đã còn đã xong đâu Mình đã xong đâu anh em Mình cũng khó mà Mình tí nữa cũng khó Chuyển sang cũng bị đẩy kinh đấy Không đơn giản anh em ạ Đây Exit Hunter này Bây giờ thì vẫn ăn được Tờ này chưa 6 Exit thì vẫn ăn được Nhưng mà tí nữa ấy Đấy lại còn cái bọn này nữa anh em ạ Ví dụ như mà nó là Egosit mà kẹp với cả Witcher đấy Thì nó cũng sẽ là toang với tôi đấy Cái đội hình mà mà Warrior kết hợp với cả Witcher nó Đam thì nó bé này Đam thì bé này Lại còn thủ thì không có Không có phản đam Thủ thì bị Egosit nó trừ bố nó hết rồi còn đâu nữa Đúng không à, ơi round này là chúng ta sẽ phải lên 9 luôn Nên là chúng tôi tôi không có up cái con này Còn Wick Doctor chúng ta sẽ phải lên 10 Chúng ta kẹp Glacier vào anh em ạ Nên là thôi cứ từ từ Mà ra ngoài ra 18 ở đây anh em Chưa gặp cái thằng Dương kia Mẹ nó nó xả hết tiền rồi anh em ơi Càng đấy Càng đấy khô máu này Khô máu cả hai tôi cũng khô máu mà tôi lên hẳn 9 luôn này Ờ Ờ vào đây vào đây Dương vào đây Dương vào đây hộ tớ à, Gặp round 19 anh em ạ Gặp thằng Dương ra 19 Hay quá Gặp đúng cái đọc quyết định à Ôi giời cái tuổi gì mà ăn được chuỗi của tôi Nói cho nhanh Ôi giời thế là cái chuỗi này dưa từ round 22 cơ à <laughs> Ồ Ôi, ôi, cái gì đây Cái đéo gì thế Sao lại bị cái thằng gót nó ăn vất chuỗi thế này ô có đu mà con mẹ Doom không Doom mà con Water Spirit à Mẹ ngu thế nhờ Vớ vẩn thật đấy Cái bộ leo kha leo khèo mà bị thua mất chuối ạ à. Vãi cứt Rõ ràng là mẹ ngớ ngẩn thật đấy Mất chuối ngớ ngẩn quá Gặp cái thằng Dương kia ăn chắc rồi còn gì nữa Ôi giời Chán đời thật cay thật Thật đấy Tí nữa thì cắt được chuỗi của thằng Dương lại vừa có giữ cái chuỗi thẳng đến round 21 luôn Cay thật đấy Rồi Thôi được rồi gỡ lại gỡ lại anh em ạ Gỡ lại Ui nhưng mà thằng này có con, con TB to nhở TB 2 sao cả Ăn được không Ăn được chứ tôi 9 warrior mà Ơ ờ, 9 warrior sợ thế đéo gì Cái bộ này này nó có hút máu đéo đâu Phản đam là chết Được chưa bạn ơi Chán thật đấy Nghĩ lại cũng thấy chán Thôi thôi được rồi Thế này nó cũng gọi là động viên tí anh em ạ Động viên tí Đấy, cay thật <clears throat> Gặp cái thằng kia Thế là coi như là mất luôn cái chuối Cho cái thằng Thằng thằng thằng thằng gót Chứ còn nếu không là cũng là ngon ở đấy Nếu mà đun trúng con Water Spirit là chắc là cũng là là, là giữ cái chuối đến round 21 Mà chưa chắc bọn này 21 nó đã ăn được tôi đâu Riêng mà lên được 21 là tôi lại xả hết tiền luôn để tôi giữ chuối Nếu mà lên được 21 mà vẫn còn chuỗi 21 cộng Thì chắc chắn rồi Lấy đâu ra cái cửa bọn nó cắt được chuỗi của tôi nhưng mà hơi đen anh em ạ à. thôi mất chuỗi rồi thôi lại đánh từ từ vậy thế thì lại không vội vậy thì lên 10 thôi lên 10 bởi vì bộ này chơi ở 10 mà anh em đúng không đấy nói từ đầu rồi vẽ ra rồi vẽ ra bản vẽ từ đầu rồi kịch bản từ đầu là như nào đã chia sẻ với anh em ngay từ đầu game rồi đấy, anh em thấy cứ thế mà theo kịch bản thôi nha anh em nhá diễn sâu thì cũng phải theo kịch bản <laughs> diễn sâu thì cũng phải theo kịch bản hết anh em ạ rồi Xem nào <coughs> Kẹp Marine Ở level 10 Hợp lý Rồi Round 21 rồi mà Chúng ta đánh từ từ thôi 26 lên 10 là vừa anh em ạ 26 lên 10 mà tôi nhận thấy cái trận đấu này ấy, Chúng ta sẽ phải chuyển rất là mềm mại đấy Rất là từ tốn Không nhanh ở đâu, không vội ở đâu anh em ơi Ít ra, chí ít là phải ra được cái con Sven Chắc chắn luôn chỉ ít phải ra Sven thì mới chuyển được Chứ không phải là lên đủ 10 rồi chuyển được luôn đâu anh em ạ Ủa gặp thằng này luôn hả Trông này khó chịu thế nhờ Đấy lướt lướt lướt mấy cái chết thôi Cái con Doom nó toàn Doom và cái con con con này thôi Sao cứ toàn Doom và Flame ấy nhờ Rao trước là cũng thế phải Doom vào con Flaming Wizard Thế là cuối cùng là là là, là, là, là, là không, không không đánh được Thua 90 máu à thì chắc là cũng là ổn đấy Vẫn ổn anh em ạ Đó cũng không sao Bây giờ cái quan trọng ấy là phải lo những cái thằng Warrior này Đấy mục tiêu Warrior rồi Glacier Úi rồi Càng đấy Glacier càng đấy Bây giờ thì chưa đánh được nhưng mà sắp 6 Glacier Ui rồi Trông giống chưa Lên 9 nữa 6 Glacier À 4 Glacier tạm kẹp Warlock đã nhưng mà lên 9 là nó sẽ là 6 Glacier đấy Lên 9 là 6 Glacier nhá Chưa lên được 9 thôi Lên 9, 6 Glacier Bây giờ vẫn ở 8 May quá Bộ đấy là nó thọt thọt tí cũng được Không tí lên 9 sớm là nó ra 7 6 Glacier kết hợp với cả Witcher Thì cái bộ đấy nó lại thế giới anh em ạ Thật Bộ đấy tôi lại sợ Gặp bộ đấy tôi lại sợ Thôi thì cứ phải bình tĩnh thôi làm nào để, để để giết được đẩy được mấy cái thằng đấy đi trước ấy thì là ngon nhất ô oh, có thằng ấy đi trước cả thằng thằng bít này có thằng sắp đi rồi hay quá nhở bít vẫn còn sống cả à? đấy bít cũng sắp đi rồi kìa thằng bít thì ba ba máu sắp đi nơi rồi có thằng chơi Egosit nhưng mà có vẻ như là hơi tự tin quá Chơi ảo thật đấy Ảo thật đấy còn có 9 máu chưa xả tiền ạ à. Tự tin thế nhở <laughs> Mẹ cái thằng kia tự tin không kìa anh em kìa Trông tự tin vãi đái luôn ấy 9 máu 9 máu mà vẫn còn chưa xả tiền Vẫn quyết định ở lên 10 luôn hả Định lên 10 ở round 26 ờ, chăng Phải không 9 máu vẫn còn tự tin Ôi gặp thằng Dương này kinh này Thằng này căng này Thằng này căng này Đấy nhưng mà chưa đủ bộ Chưa đủ bộ Chưa đủ bộ Vẫn mới chỉ có 4 Glacier À Thế thì vẫn chơi được Ok Rồi Giữ máu đang rất tốt Tôi vẫn đang giữ máu tốt anh em ạ Thằng này chắc phải đẩy đi sớm đi Thằng này là họa đấy Chơi bộ là nó trùng Nói chung là mấy cái thằng Witcher là phải đẩy trước anh em ơi Ở đây có Exit Witcher này Đấy có thằng Exit Witcher này Cái thằng ờ, thằng, thằng, thằng, thằng Glacier Witcher là nguy hiểm này Phải đẩy trước Ngoài ra thì mấy cái thằng Warrior cũng rất nguy hiểm ở đây Mấy thằng Warrior cũng rất là nguy hiểm rồi Rồi bây giờ cứ lên 10 dần thôi nhỉ Đúng không 26 lên 10 thôi 26 lên 10 thôi Thằng Egosit sắp chết rồi Thằng Milano nó không chơi uh, chơi chơi bit nữa Nó chuyển sang nó chơi Gla À nó, nó, nó, nó, nó, chơi Wario rồi anh em ạ Vậy là thằng Wario kia nó cũng là Wario Thằng Milano kia cũng là Wario Chuyện này có rất nhiều Wario Đó, Có một mét Đẩy cái thằng mết lại đi sớm thì là ngon này Đỡ phải lo lắng này Đỡ phải lo lắng late game này Ok Để cho nó ví dụ late game mà toàn là, là vật lý thì nó ngon anh em ạ Còn nếu mà late game tự nhiên tròi đâu ra cái thằng mết thì nó lại hơi sợ Nó lại phải phải phải phải counter lại phải cả hai thì nó hơi ghê Tốt nhất là phải đẩy một trong những cái thằng đấy nó đi luôn Đi luôn Là hợp lý nhất Đây rồi trứng đấy rồi Trứng này cho con 7 rồi Trứng này chỉ cho 7 cho Secret Lancer thôi anh em ạ ok đó Glacier này, chơi không? Chơi chứ Thực ra kẹp kẹp Marine vào bây giờ nó cũng chưa cần thiết lắm đâu ừ, Kẹp kẹp Glacier vào đánh với cả mấy cái thằng vật lý ngon hơn Hợp lý Con Berserker lừa thật nhỉ anh em nhỉ Con Berserker trận này lừa vậy đấy cho một cặp berserker từ đầu game không bây giờ vẫn chưa lên được hai sao cay thật <laughs> mãi chưa lên được hai sao lừa thật đấy ra ra ra ra hai con từ rất sớm rồi rồi ghép được cái cái cái, cái cướp điên ghép được cướp điên này rồi đây rồi berserker đây rồi hay quá đây rồi Chuyển đồ cho Berserker anh em ơi Rồi ok thôi bán cái này đi thôi Chuyển hết cho Berserker đó Cái món đồ còn lại tôi sẽ để dành để tôi ghép cái BKB anh em nhé BKB được lấy cái BKB hoặc uh, có thể lấy uh, cái chén thánh tùy tùy trường hợp ui thằng này ra 7 rồi á Milalo ra 7 rồi này Ăn được không? Ờ nhưng mà tôi vẫn ăn được cơ Ờ Ăn được không? Ăn được Ui ngọt quá nhở Đấy giữ máu tốt phết đấy anh em ạ Giữ máu tốt phết Hay quá Rôn tiếp rồi Ui đát này Đát phải lấy Trận này nhiều warrior phải lấy đát Counter tùy anh em ừ. Mục đích chính vẫn là đẩy những cái thằng thằng chơi trùng hệ Nguy hiểm mà đi trước anh em ạ Nhá anh em nhá Nên đát là phải có để đẩy mấy cái thằng warrior đi Đi sớm đi Tí nữa nó rảnh tay chơi được anh em ạ Nó rảnh tay mới mới chuyển được sang cái bộ mà bạn thỏ ping bạn yêu cầu Thỏ ping là yêu cầu là chơi um, 6 warrior kẹp với cả 4 witcher mà nên là không thể để lại những cái thằng Warrior được anh em Họa đấy, họa đấy Thằng này sang từ đấy ở soi tôi Họa đấy anh em ạ à. Mấy cái thằng thằng thằng Warrior này Là nếu mà tôi chuyển sang cái hệ kia ấy Là cái bọn này nó sẽ không có kẹp được hút máu Nó sẽ bị đánh và phản nam đến chết Anh em nhìn cái thằng Dương chưa à? Cái thằng Dương kia nó, nó gặp tôi chưa Đấy anh em hiểu ra vấn đề không Thằng Dương nó chính là cái bộ mà sau này tôi chuyển sang đấy đó chính là cái bộ thằng Dương thì nó đang là Glacier kẹp Witcher Thì tôi cũng chẳng khác gì Tôi cũng là là, là Warrior kẹp Witcher Nó cũng thế Nó cũng mất tới 10 slot Và nó không kẹp được Warlock vào Chính vì thế nên là Nếu mà muốn chuyển ấy là phải tư duy luôn Tiêu diệt trước những cái thằng Warrior anh em ạ à, Thì mới sống được nha anh em nhá Rồi Rôn tiếp Ui quả này chắc phải rôn mạnh tay đấy 29 giây Nào Ui CK Lancer này Thôi chết mẹ này phải bán cái gì đi nhở Từ từ nhá Tạm thời sẽ bán con này Con này hai slot nữa ba slot nữa Bỏ con này đi Ok vẫn còn hai slot Bán con này đi Ok vẫn còn một slot Thế đi Bán con này luôn Ok Rồi Thôi không chơi sỏi nữa anh em ạ Không chơi sỏi nữa Không lên được hai thôi rồi quả trứng này sẽ cho Secret Lancer anh em nhá Chứ không phải Dark Spirit đâu Tôi sẽ không đập cho Dark đâu anh em ạ à. Nó sẽ phải là con Secret Lancer 2 sao Chắc chắn là thế rồi Con này nó sẽ giúp tôi chống đỡ mấy cái thằng chưa mết được Hay quá thằng mết đi rồi Được quá nhở Ui rồi ôi Ôi ôi <laughs> Được đấy Hay quá anh em ơi trời ơi chuyển chuyển chuyển chuyển đồ chuyển đồ chuyển đồ chuyển đồ nhanh chuyển đồ nhanh ui <laughs> cơ hội đấy rồi anh em ơi cơ hội tiễn mấy cái thằng warrior khác đi rồi được đấy được đấy thôi nhân vật chính đấy rồi anh em ơi chắc là nhân vật chính đây rồi bảy chưa chắc đã là nhân vật chính không ừ, trận này bảy chưa chắc là nhân vật chính đâu anh em ạ bởi vì có gót có thằng có chơi gót mết chơi chơi chơi con gót con ờ, con này đấy con con con người nước ấy anh em nên phải cẩn cẩn thận con người nước phải cẩn thận trận này hai thằng chuyên mết mà à, ui thằng này bảy hai ạ thế thôi ừ, bảy hai ạ vãi đái thật ơ kìa Secret Lancer tự đánh tự chết kìa Ảo thật đấy Secret Lancer đấm vào tự chết luôn ạ Vãi đái thật Không có hút máu đấy anh em Đấy chính là cái lý do tại sao mà tôi bảo anh em là Nếu mà chúng ta chuyển sang Witcher mà gặp bộ này là đi luôn đấy Đánh vào tự chết luôn Để Warrior nó còn có ý nghĩa anh em ạ 9 Warrior Phải đẩy được hết 10 cái thằng ấy đi đã Nhưng mà cái thằng kia 72 tôi đẩy kiểu gì đi nhở Cái chính là nó có 72 cơ 72 là đánh xuyên giáp bằng Warrior này Tôi là phải đánh Nếu mà đánh được thằng đấy thì vẫn đánh được Anh em biết là, là như nào mới đánh được nó Dash Spirit 2 sao anh em ạ một con Dash Spirit nó sẽ giải quyết được hết cái vấn đề về cái bọn warrior này nhá ờ, Dark Spirit bây giờ phải lên hai Đấy lý do tại sao tôi lại lấy con Dark Spirit đấy Mặc dù là là là trong cái đội hình mà về late game ấy Mà để vẽ ra từ đầu cho anh em xem ấy Chiến thuật từ đầu là nó không có đát đúng không Nhưng mà đây nó là chiến thuật là phải giết được chết hết bọn Warrior đã Đấy là lý do tại sao phải mua con đát Phải mua đát anh em ạ Bắt buộc đấy, Mặc dù là ở trong cái bộ bài mà bạn bạn thỏ ping bạn ý yêu cầu tôi chơi ấy, là nó không có con đát nói luôn là không có đát nhưng mà đấy phải giết được những cái thằng kia đã anh em nhá nên vẫn phải lấy đát split vào rồi lấy cái cướp bia thôi ok Đấy, chốt luôn cái BKB luôn này cho nó nhanh Ok Rồi let's go Rồi có rồi thôi bỏ qua Chưa có đi mua 29 giây thoải mái luôn Rone 29 giây mà Đây rồi Doom 2 được đấy Thêm con nữa đi Một con nữa lên hai đi Lại phải bán à Rồi đây Hợp lý Rồi ok Thế được rồi anh em ơi Ổn rồi bây giờ Bây giờ là cẩn thận là phải cẩn thận với cái thằng Wario nhá anh em nhá Thằng Milano chắc là sẽ là cái thằng đầu tiên ra đi đấy Cái thằng đấy nó sẽ phải là cái thằng đầu tiên ra đi Khá nguy hiểm Thằng Dương có nguy hiểm không? Thằng Dương cũng khá là nguy hiểm Đấy gặp thằng Dương này Thằng Dương này đã đủ 6 Glacier rồi 6 Glacier kẹp với cả Witcher Bắn nó xuyên giáp ấy Khá căng Nhưng mà tôi vẫn đấm của nó Ừ bây giờ vẫn đấm được Hay quá Đẩy đi đẩy đi Đẩy nhanh lên Thằng này phải chết Thằng này mà không chết là tí nữa trục bộ với tôi Đẩy nhanh nào Lên hai d Đẩy rồi Hay quá thuyền trưởng lên hai nữa là xong rồi cứ từ từ từ tốn từ tốn anh em ạ máu còn nhiều mà anh em thấy tôi giữ máu tốt không máu còn nhiều cứ bình tĩnh rồi bây giờ là là là phải đẩy cái thằng nào đây nhỉ bây giờ còn thằng thằng thằng thằng thằng gót chưa gặp đúng không thằng gót người nước chưa gặp gót người nước thì không sợ lắm tầm này thì sợ gì gót người nước đâu có dark spirit ở đây gót người nước thì nó lại chơi là gót đỏ Đấy mà cái trận này nhá Nếu mà bảo là là mạnh nhất ấy Thì nó phải là À, tôi ấy, muốn chơi counter hết thì tôi cũng nói luôn anh em nhá là nếu mà anh em muốn mạnh nhất trong cái cái cái trận đấu này thì nó sẽ là 6 Glacier với 4 Warlock anh em ạ. 6 Glacier, 4 Warlock thì là mạnh nhất. Đấy. Nhưng mà cái trận đấu này thì tôi uh, làm theo yêu cầu tôi sẽ không chơi như thế. Hoặc là có thể là 4 Glacier, 6 Warlock cũng được anh em nhá. Tùy. Nhưng mà tôi tôi sẽ ưu tiên là 6 Glacier 4 Warlock Thế là được rồi Thế là được rồi Cho tăng tốc nó nhanh, clear nhanh Là nó sẽ đấm được cái bọn Warrior Bởi vì làm sao Có Dark Spirit kẹp Warlock vào Có hút máu, không sợ phản đam Đấy Đấy, nhưng mà cái lý do là tại làm sao mà phải chơi như này mà không chơi mua Warlock về chơi Không kẹp đây là thực ra là bây giờ mua Warlock và chuyển luôn được rồi đấy Anh em thấy là Wizard đầy đủ ở dưới này rồi này đấy, Kẹp luôn vào chuyển luôn nhanh không mà nhưng mà không chơi nhá anh em nhá còn nếu mà chính xác ra là phải chơi như thế để ăn hết anh em ạ Ăn cả gót đỏ luôn Ăn cả gót đỏ, ăn cả cái bọn bọn Warrior luôn Đấy Còn cái bọn Glacier kia ấy 6 Glacier kia thì tôi cũng 6 Glacier tôi ngại gì đâu Tôi chuyển như thế tôi cũng 6 Glacier 4 Warlock mà Thì tôi không ngại cái, cái, cái thằng thằng thằng chơi 6 Glacier kẹp Wick kia không ngại lắm anh em ạ Không ngại rồi, đây này, gót đỏ này thì tôi lại nói luôn có Dark Spirit 2 sao này thì ngại cái gì. Ui rồi con Dark Spirit nó đốt cho thì thôi rồi luôn anh em ạ. Nhìn cả ui của Dark Spirit đam to vãi đái luôn. Đam của con Dark Spirit đứng thứ hai luôn, không có đồ. Đấy anh em hiểu ra là, là cái vấn đề ở đây là nếu mà muốn chơi mà ăn hết ấy. 6 Warlock anh em ạ, 6 Warlock hoặc là 4 Warlock. Tùy. Nếu mà 4 Warlock thì 6 Glacier. Đấy mà nếu mà 6 6 glacier thì lại 4 warlock. Dạ. À, nhầm nhầm nhầm nhầm. 6 warlock thì lại là 4 glacier. Đấy, mà 6 glacier thì 4 warlock anh em nhá. <laughs> Ơ thế nào nhỉ? <laughs> tôi cũng chả hiểu tôi nói gì. Hơi bị nhịu tí. Rồi. Đấy anh em thấy không? Bây giờ còn còn hai nhà warrior thôi này, một nhà gót đỏ đúng không? Đấy với cả một cái nhà glacier kia thì, thì, thì đấy anh em bây giờ chỉ cần giải quyết được cái thằng Dương kia là xong hết rồi. Nếu mà giải quyết được thằng Dương kia là chuyển sang 6 glacier bốn warlock thì là ăn hết anh em ạ đấy nhưng mà thôi thì chơi theo kiểu là là là, là yêu cầu nha anh em nhá yêu cầu của anh em uh, ping thỏ ping ok nên là vẫn phải giữ như này anh em ạ bây giờ chỉ có phản đam thì mới có cái cơ hội để, để đấm được chết cái thằng này thôi đấy anh em thấy không nó đánh mà nó tự chết kìa anh em thấy không đấy thấy không được chưa ui giời hay lắm đẩy chết thằng này đi ui còn bốn máu à được đấy, còn bốn máu thôi Thằng warrior kia sang đẩy là chết mà Yên tâm, không sao hết Thằng kia nó sang đẩy là chết Rồi, ra năm rồi Rao này thì cần cái đồ gì này Cũng chưa biết là cần cái đồ gì Nhưng mà trận này nếu mà thích nhất thì nó sẽ là cái hút máu anh em ạ nếu mà thích nhất thì tôi thích cái hút máu để tôi đánh với thằng Warrior và tôi đánh với cái thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, God kia. Thì lấy cái hút máu là ngon nhất. Hút máu cuối anh em nhá. Hút máu cuối là ngon nhất. Rồi. Hy vọng là bọn kia là có thể giải quyết được cái thằng Dương. Hy vọng là nó có thể giải quyết được thằng Dương trước khi thằng Dương nó ra là con 7. Bởi vì nếu mà nó ra là con 7 thì khả năng là tôi cũng không thể ăn được nó đâu mà lại hút máu này à đây rồi hay đấy được được được được được được được hút máu cuối không nhỉ nếu có hút máu cuối lấy cái giáp ấy nhở giáp phản lấy giáp phản anh em ạ lấy giáp phản đấu với cả warrior lấy cái giáp này đấu với warrior được này với cả cái, cái, cái giáp phản này nó tăng máu Nó cho tôi khá khá máu đấy Giáp phản này cho khá khá máu để có thể đánh với cả chính cái bọn Bọn bọn gót đỏ nữa Đó Đấy gặp Warrior này Giải quyết được thằng này là xong rồi Thằng này 18 máu Nhưng mà nếu mà giải quyết thằng này thì, thì thằng nào giải quyết cái thằng Dương kia Từ từ đã Từ từ đừng chết bạn ơi Ui trông giống có vẻ chết vậy Có chết không Ui sao trông mất nhiều máu thế 18 máu đừng chết nhá Ui giời ơi Yếu thế Thế chết mất rồi Nhạy, Gậy như ý Gậy như ý Không không lấy ba tia Chuyện này không lấy ba tia Không cần ba tia anh em ạ Chống hồi máu Tránh cái việc là cái bọn bọn kia nó nó hồi máu được Bây giờ là phải có cái chống hồi máu anh em biết tại sao không Bởi vì là cái bọn Glacier kìa Nó sang đây ấy nó rất nguy hiểm cái bọn glacier kia nhá mà nó sang đây ấy, là nó sẽ có nếu mà nó có hút máu ấy thì nó đánh nhanh nó sẽ hồi lại máu và nó sẽ đánh tôi như một cái bị bông luôn anh em ạ như một cái bịch bông luôn tôi chỉ là cái bộ warrior thôi đam nó không được nhiều đâu đấy nó đánh xuyên giáp mà cái giáp này nó không có ảnh hưởng đến cái bọn đấy rồi rau này gặp gót đỏ gót đỏ thì tôi nghĩ là vẫn ăn được với một con dasher breed ở đây và con secret lancer này thì không có đam để giết được cái con này đâu Dark Spirit 7.000 dam Vãi cứt Trong khi đấy Skelet Lancer còn Dam còn bé hơn con con Dark Spirit Dark Spirit không đồ luôn Sợ thật sự Dark Spirit quả gánh với đấy Ui thằng kia nó cắt chuỗi kêu tôi kìa Căng vậy Vậy là tôi không thể ăn được cái thằng Glacier à Thế thì nguy hiểm nhá Rồi vẫn chưa có 7 anh em ạ Vẫn chưa có chú quỷ đâu Cay nhờ Ra thêm con ờ, Secret Lancer nữa này Nhưng mà không thấy chú quỷ đâu Thế này Chú quỷ chuyện này mất hút Không biết là, là nó ở đâu rồi nhở Chú quỷ mày ra hạo tao cái nào Đùa Thật là như thế luôn ấy Không có một con chú quỷ nào cho tôi luôn Ui gặp thằng Dương này Ê thằng Dương có chú quỷ hai sao á Vãi cứt Ở đâu ra vậy Ôi chú quỷ hai sao á Ghê vậy Ui nhìn nó clear nhanh không kìa Nó quạt trả kinh quá Ơ ơ ơ có bốn máu kìa Ui có đi không Ui <laughs> trời ơi Đi luôn anh em à Mày... Quả trí mạng thật Con 7 nó bị đóng đá Ở đây rồi ra 7 rồi Giết được thằng kia tự nhiên ra con 7 Chuyển đội hình luôn Không nói nhiều lại cái quả cuối cùng con 7 tự nhiên nó đánh vào cái con Dash Spirit nó đóng đá luôn anh em ạ à. Thế là tôi lại ăn được Mà chỉ cần lọt một con thôi là thắng rồi đây nhá anh em nhá Cuối cùng thì tôi đã ra được cái bộ của, của bạn Thỏ Pinh bạn yêu cầu rồi 6 Warrior kết hợp với cả 4 Witcher nhá anh em nhá Ok Rồi let's go Ăn được không Làm gì có chuyện không ăn được anh em <laughs> Đồ đang ở trên người con Scarlet Lancer thì Cái thằng này nó có cái, cái, cái cửa gì mà nó ăn được tôi nhở Lấy đâu ra mà giết được cái con Scarlet Lancer này Và bây giờ Scarlet Lancer nó được búp đam lên nhá 445 đam anh em ạ sau khi được con Sven nó búp Sau khi được chúa quỷ búp thì nó lên tới 445 dam, Chưa kể là đánh xuyên giáp hai phát trên một con anh em ơi Mà đây nó là bộ sáu đỏ nhá hai phát trên một con anh em ạ sáu đỏ Ôi dồi Ủa Ui anh em ơi Vừa lấy tôi bỏ qua mất một con Scarlet Lancer Biết thế vừa lấy mua Scarlet Lancer anh em ạ <clears throat> Khả năng lên được ba ấy chứ Có hai trứng đây này Rồi Đập trứng cho 7 luôn anh em ạ Cũng chả cần thiết lên được cái con 5 tiền đấy lên 3 sao đâu Trông viển vông lắm Viển vông lắm anh em ơi ừ. Cho 7 luôn Tí nữa ấy Dồn đồ cho con Doom anh em ạ Dồn cho Doom phải đánh với cả ờ, God ấy Chơi God thì, thì Doom Đấy sức mạnh là của con Doom ngon hơn Anh em nhá Trong cái trường hợp mà mà mà Doom lên được 3 sao Còn không thì thôi Cứ chơi Second Lancer Secret Lancer 2 sao là thắng rồi mà Thua không sao được Rồi lấy cái búa xét luôn Không cần phải phải áo giáp thiên thần luôn anh em ạ Con này kháng phép quá đủ để ăn được thằng này rồi Bây giờ địch làm gì có cái cửa nó ăn được tôi nhở anh em thấy không <clears throat> Kể cả là không có Dark Spirit Chấp con Dark Spirit luôn Ui đúng thật anh em ạ Phai ui Ui giời ơi Trời ơi, thế này thì lại phí quá nhờ Hết giờ mất rồi Hết giờ mất rồi Thôi, tiếc quá nhờ Lẽ ra là Secret Lancer là, là, là lên 3 sao đấy hai quả trứng với ở bốn con Secret Lancer anh em ạ Nếu không mua, tiếc quá Bây giờ tôi chỉ hy vọng là đối thủ có thể sống sót được round này thôi Nhưng mà khả năng cao là <laughs> nó đi rồi <laughs> Một mình con Secret Lancer solo chết hết bọn này luôn đấy chứ làm gì có cái cửa mất máu con này đâu Skeletor này không thể mất máu anh em ạ Đam phải to, đánh xuyên giáp Làm sao mà ăn được Ui rồi đủ bốn máu luôn Đúng rồi, nó sẽ là bốn máu Bởi vì là uh, cái rau vừa lấy tôi cũng đẩy cái thằng Dương kia đi bốn máu mà anh em Lọt một mình con Lancer thôi là mất bốn máu rồi anh em ạ Đấy, kể cả kẹp cái con giữ máu vào thì vẫn chết Vừa đủ bốn máu luôn anh em ạ Đấy anh em nhá, tôi đã coi như là thực hiện được xong cái um, cái cái cái um, yêu cầu của anh em um, Thỏ Pinh 4 Witcher kết hợp với cả 6 Wario anh em nhá. Nói chung là cũng chơi được, cũng mạnh đấy. Nếu mà anh em giết được hết những cái thằng mạnh hơn anh em Đấy, rồi anh em chuyển sang thì cũng chơi được <laughs> Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi nếu anh em có còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái Trong trận đấu này tôi chơi um, God kết hợp với cái con bộ cạp Nếu hôm qua anh em chưa xem, anh